chiến thắng cha anh xưa sáng ngời bao đoàn tàu quân sự lại ra khơi anh qua đây miền trung nhớ mãi nhớ tiếng hát em vòng vang trên sông hàn thêm yêu đất mẹ từng ngày đổi thay công ty lớn mạnh chung bình